Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng tâm linh Không cúng ông công ông táo có sao không? Trong tháng chạp cuối năm có rất nhiều lễ cúng quan trọng như cúng tại nhà, cúng tất niên, cúng giao thừa vân vân. Nhưng mâm cúng không thể thiếu là mâm cúng ông công ông táo vào ngày 23 tháng chạp âm lịch. Đây là tập tục truyền thống tốt đẹp, bên cạnh đó nếu không cúng ông công ông táo có sao không vì sao có tục lệ cúng ông công ông táo ngày 23 tháng chạp bắt nguồn từ truyền thuyết về ba vị thần đó là thổ công thổ địa và thổ kỳ của lão giáo trung quốc người dân việt nam việt hóa táo quân thành tích hai ông một bà gồm ba vị thần đất thần nhà và thần bếp núc người dân Việt Nam ta quen gọi chung là ông Táo hoặc Táo Quân. Bạn đã biết chuẩn bị mầm cúng ông Táo như thế nào không? Mỗi năm, cứ gần kề ngày 23 tháng Chạp âm lịch là người dân lại chuẩn bị lễ vật cúng tế để tiễn ông Táo về trời. Theo như truyền thuyết thì trong ngày cuối năm nay, ông Tảo sẽ về trời và báo cáo lại với Ngọc Hoàng những chuyện xảy ra ở Trần gian trong năm vừa qua, thưa lại những chuyện tốt xấu mà gia chủ đã làm. Ý nghĩa lễ cúng ông công ông Táo Người dân làm lễ cúng ông công ông Táo với mong ước tiễn thần đi hành thông may mắn tấu sự trôi chảy bẩm tấu những điều tốt nhất với ngọc hoàng cầu xin cho gia đình mình một năm an khang thịnh vượng xua tan đi những điều xui xẻo có thể xảy ra tục cúng ông công ông táo đã lưu truyền cả ngàn năm nay và đó cũng là một tín ngưỡng văn hóa dân gian của dân tộc việt nam thể hiện lòng yêu thương và đoàn kết của gia đình coi trọng bếp lửa thần lửa song hy vọng những điều tốt đẹp nhất và tương lai sắp tới như tất cả mọi lễ cúng khác lòng thành tâm luôn là điều quan trọng nhất mâm cúng tiễn đưa ông táo chầu trời chứa đầy thành kính vậy không cúng ông công ông táo có sao không thờ cúng ông táo là tập tục và tín ngưỡng của dân gian có nguồn gốc từ thời xa xưa khi mà người dân còn tin rằng mỗi một lĩnh vực trong đời sống đều có thần linh cai quản, đất có thổ công, sông có hà bá, nên coi trọng việc thờ phụng, cúng bái để được thần linh phù hộ. Tuy nhiên, đó chỉ là tín ngưỡng dân gian, không hề có cơ sở khoa học nào cả. Vì thế mà tùy vào lựa chọn của mỗi người có thể tiếp tục duy trì tập tục này hoặc không làm theo. Tập tục thờ cúng thần linh đã in sâu vào tâm trí của mỗi người dân là điều bất biến, không thể nghi ngờ, nên phần lớn người dân vẫn tiếp tục duy trì những phong tục tập quán thờ thần này trong cuộc sống ai cũng cần có niềm tin ai cũng có quyền theo đuổi tín ngưỡng nào mình thấy phù hợp nhưng đừng để bản thân trở thành cuồng tín đừng thần thánh hóa những điều không có thật. thực hiện lễ cúng ông công ông táo như thế nào mới đúng bạn hãy làm lễ cúng ông công ông táo nếu tâm thành kính nếu bạn tin rằng điều đó sẽ mang lại may mắn an lành cho bản thân và gia đình còn nếu chính bản thân bạn cũng nửa tin nửa ngờ chỉ làm vì tất cả mọi người đều làm chứ thật lòng không hề tin tưởng thì có lẽ bạn nên xem xét lại thần linh có mắt tựa như ông trời vậy chẳng bao giờ phán xét sai thế nên có lẽ sẽ chẳng có những chuyện những vị thần linh với đức cao vọng trọng lại chấp nhận. nếu con cháu cúng đúng thì phù hộ còn cúng sai hay không cúng thì trừng phạt tin vào tín ngưỡng xong vẫn phải có lý trí bỏ đi suy nghĩ buông thần bán thánh đừng cúng ông táo sai cách đừng làm xấu đi phong tục truyền thống lâu đời Người ta nghe rằng thả cá chép cho các táo về trời Nhưng lòng không an không tĩnh Chỉ chăm chăm làm cho xong Cuối cùng đứng trên cầu Trên đường ném những chú cá tội nghiệp xuống nước Hay để nguyên cả cá, cả túi ni lông xuống ao hồ sông suối Làm vậy chẳng những ô nhiễm môi trường Mà còn tạo thêm sát nghiệp cúng tế nhưng không đặt tâm linh mình trong đó sao có được những điều tốt đẹp như mong muốn luật nhân quả là có xong hãy tỉnh táo phân biệt rõ điều này với cuồng tính mê tín dị đoan có nhiều người tư tưởng khác họ không cúng ông công ông táo ngày 23 tháng chạp nhưng vẫn giữ được cái hồn của tập tục này qua việc chăm sóc cho căn bếp mỗi ngày giữ cho bếp núc gọn gàng mà ấm cúng cho cả gia đình quay quần bên nhau trong những bữa cơm hạnh phúc họ cũng chăm chỉ làm việc thiện với cái tâm trong sáng trao đi những gì mình có thể tránh làm điều xấu điều ác cứ thế dù không thờ cúng thần linh nhưng cũng đâu có thần linh nào trừng phạt cuộc sống của họ vẫn êm ả yên bình thậm chí còn có phần suôn sẻ thuận lợi nữa vậy mới thấy những điều chúng ta có được trong đời đều do phước đức do nỗ lực của chính bản thân mình trong quá khứ hiện tại và tương lai đâu có vì thờ cúng mỗi ngày nên thần linh phù hộ đâu hãy buông bỏ để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn để thấy yêu đời hơn những gì bản thân mình thấy không cần thiết thì đừng gượng ép bạn cúng hay không cúng ông công ông ta đều không có vấn đề gì nếu bạn thấy tâm mình muốn làm lễ cúng và vui vẻ vì được làm theo truyền thống lâu đời hãy nối tiếp những gì người xưa để lại còn nếu bạn muốn từ bỏ tập tục xưa cũ để cuộc sống thoải mái hơn đừng lo nghĩ quá nhiều mà hãy thử một lần nếu tâm bạn bình an